Thư xin chào cả nhà nha Con xin xin chào cả nhà nha à, Con mới đi uh, mua sắm Tết về nha ừ. Nắng nói ừ, về ha đó. Rồi ừ. các đồ đạc nha Đồ đạc okay nhiều nha. lắm ừ. Còn đây là mất ừ. nhiều lắm luôn ừ. Con không thể đến nổi ừ, Đúng rồi Tại vì Tết mà phải sắm sửa cho thật ừ. đẹp chứ thấy đẹp không ừ, thấy đẹp không con sáng ừ. sửa ba ừ. bốn cái luôn ừ. nhiều lắm lưu lại chút xíu nha để ánh sáng nó đủ sáng nha ừ. Ừ. ừ. ok nghe cả nhà ừ. ừ. các loại hoa chị đẹp ở trong nhà à. ừ. Ừ. Ừ. Cho nó nữa ừ. Mì nè, ừ. đây là mì ừ. Mì gỗ đỏ rồi khiêng với bà nội sẽ khiên vô nha đi đầu nó khơi ừ. mình mây. nữa ừ. đúng rồi khiên sẽ vô nhà khiên thương đường mua, mua đồ thì khiên vô nha phụ bà nội nha đúng rồi uhm, rất là đẹp nha mọi người nhìn rất là ác ha uhm. Uhm. Uhm. cái xin giỏ quà rất là nặng nha Xin từ từ xin vô Đúng rồi từ từ đi Nặng quá đi Nặng nha uhm. Uhm. vô uhm. <laughs> uống rất là mệt đúng không ừ. rất là mệt rồi rất là nặng đi qua đi <laughs> rồi lo lại đây nha thư sẽ giới thiệu bánh mứt cho mọi người xem nha là thư người sát con đó rồi tôi bỏ ra đây ừ. mình thư sẽ lấy từ trái đúng rồi. đây là xúc xích ha các bạn ừ, đúng rồi nha. có xúc xích ở trong đó còn đây là mấy là ừ, đây là, là à, một món ờ, rất là lạ của chúng ta nhưng cũng rất quen ha này gọi là hạt chia là cả nhà hạt, hạt, chia, chia đúng không? hạt chia <laughs> hạt chia rất ngon cái là ừ, hạt điều đúng không ừ. điều thử vào đây điều hai hũ lận ừ. bình thường rất là điều rau câu rau câu rau câu cay là mình thử rất nhất luôn á rau cay đúng rồi rau câu cay ê ê còn học bí nữa nè ừ. nhiều quá đi học bí học bí, bí nha mọi người đúng rồi mình thử rất hát luôn đó ừ. <laughs> đây đây là mất dừa đúng không mất dừa ê ừ. nói người đoán ra được là đúng không còn đây là gì bình thường họ sẽ biết đó rồi mới là kẹo mềm dẻo kẹo mềm đúng không kẹo mềm kẹo dẻo ừ. rất là ngon đúng nhiều, rồi. nhiều nhiều loại nha ừ. nhiều gia vị khác đó. nha còn đây là gì đây là cũng là... rau cao cây dài đúng không rau cao dài ừ. mình ừ. múc cái là mình uống á ừ. <laughs> mình uống luôn máu. Ừ, ăn đó ngon đúng rồi đó. Ừ. đây còn đây là gì gì gì đó, kiểu bảy màu nha kiểu chính xác <laughs> kiểu bảy màu lận rồi còn này là bánh gì ừ. cái gì không cho cái hiểu ấy ừ. rồi có cái khao ừ. đó là rồi, bỏ vô bỏ hết ra bỏ xuống ừ. Ừ, ừ. Rồi bỏ hết tất cả đúng rồi ừ. còn còn không không rồi đó là hạt hướng dương rồi hạt hướng dương, Ừ, đúng rồi rồi ok đó quá trời không dư luôn ừ. đây mình thử lên để đây nha còn đây nữa còn đây là kẹo kẹo dẻo ừ, kẹo rồi. dẻo có biển hiệu ở ngoài rồi. rất là dễ thương luôn ừ. con gấu nha à, mình sẽ để đây ừ. còn đây là rau câu món cuối cùng là ừ, mình thư thích nhất đó à, rau câu rau câu nhiều vị ừ nó có trộn lẫn màu luôn á có <laughs> cả sắc tà vàng luôn mắt đúng không bắt mắt rất đẹp rồi Minh Thư sẽ kia ừ, ok Minh Thư sẽ đây đây ừ. là đây là mì ừ. còn đây là phở, phở bò đúng rồi ra mì ra ừ. <laughs> còn đây là bún giò heo đúng không bún giò heo đúng ừ. rồi ừ, rất là nhiều món cả nhà ừ. thư ngồi xuống ừ. ok ừ. ừ ngồi xuống thư giới thiệu ừ. Thôi nữa đúng rồi rồi hủ tiếu sườn đúng không hủ ừ, tiếu sườn cucumi cucumi ừ. lại là chặn ngược lại sườn nữa quay lại nối tiếp sườn và hệ đóng giờ ừ. cũng cucumber đúng không ừ. Ừ. rất là ngon con đây con đấy ừ. con đấy nữa ừ. bún heo Ồ. bún giò heo ừ. đúng rồi rồi được rồi rất là phong phú đúng không ừ. đa dạng còn đây là gì ta ừ. đây là sữa sữa ừ. sữa <laughs> đây ừ. ừ. <laughs> hai hộp sữa ừ còn đây là kem đánh răng đúng rồi đây là kem đánh răng các loại ha ừ, ừ. các loại rất nhiều luôn dâu ừ. nè ừ. dâu gì cũng được ừ. luôn á ha <laughs> cảm ơn cả nhà đã yêu thương cảm ơn cả nhà đã yêu thương nha ừ, đây đến cái này à, ok còn đây món quà đặc biệt nha cả nhà ừ, món quà đầy đủ đồ nha ok rất là đẹp nha rất là đẹp ừ. bánh trái các loại nha ừ. ừ. cái này là gì ừ. ta à, đây. có thể này á đây đây là hạt điều ừ, hạt điều hạt điều cà hạt điều. phê bánh các loại ha nước ừ. yến ha nước yến nước yến ở ừ. đâu ta Rồi bây giờ con xin chào cả nhà và hẹn gặp lại ừ, nha Video kế tiếp chào. nha Vào xem Youtube Bình Dương nha ừ. À, Minh Nguyễn Bình Dương Bà Rồ Bình Dương ừ. à. À, cảm ơn cả nhà và xin chào và hẹn, hẹn gặp, gặp lại. lại bye bye